chào các bạn nhé à, Xin chào các bạn là mình à, nhà vườn công ly ở tại thôn Trâm Khê xã Thái Hòa huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương nhé mình là mình là chuyên bán là các loại ổi à, ổi Thái dạ. Thái Lan Đây Thái Lan. Thái Lan hiện tại là đây là nhà, nhà vườn là đang à, đánh cây để cho các, các à, bác đại gia đây <laughs> các bác đại gia là ở Hà Nội đây về là đánh cây để làm cảnh lên cây là thứ nhất là quả lúc nào trên cây này À, xin hỏi là cây này được uh, mấy năm tuổi rồi ạ? Cây này là 2 năm tuổi. 2 năm tuổi rồi. Vâng. Vâng. Được. Và cây này uh, thì uh, ưu điểm của nó là cái gì ạ? Dạ, ưu điểm là cây này phát triển rất là tốt. Vâng, Đấy, và ừ. rất là năng suất. Đây đây là các bác ở đây để về làm cảnh đấy. Ừ. À. Ừ, quả của hiện tại thì ờ, bạn đánh giá quả ở trên cây nó thế nào? Quả trên cây là hiện tại là quả là đang chuẩn bị thu hoạch đây như quả này đây, quả rất to này các bạn này dạ. quả to này, rất là dạ, sang các bác về chơi là chơi là có quả ăn luôn có quả ăn luôn vâng. ờ, bây giờ bạn đánh giá ở trên cây này giờ cái quả mà đang chuẩn bị được thu thì nó có khoảng bao nhiêu quả <coughs> khoảng thôi khoảng khoảng của cây này hiện tại chuẩn bị thu chắc tầm 20 quả đây 20 quả các bạn nhé vâng. 20 quả này đấy trong khi mà uh, ờ, 20 quả xanh như thế này đây mình có thể nhìn một cái tổng thể như này thì lại còn có cả cánh chiết nữa Vậy là nếu mà mua cây ổi này về thì lại có cả cánh chiết đấy các bạn này Đây chủ vườn đang chiết cành này Đấy, đang chiết đây nhá Cái gốc của nó 2 năm tuổi Bạn bỏ cái lá khô điệu cái Để cho các bạn nhìn thấy cái gốc này Đây Đấy, cái gốc nó rất là đẹp, bùi dễ ra Bới, bới tẹo nữa để thấy cái dễ ra nhiều này Dễ trắng muốt đây đấy, đấy Được rồi, đấy, thấy nhá Đấy Được khoảng à, 20 quả và cây đang rất là xanh tốt Ở trên cây này thì chúng tôi lại còn thấy ờ, nụ rất nhiều nhé các bạn nhé Nụ này Nụ này Đấy Thế rồi quả lon này Quả lon đây Đây quả lon này Đấy Đấy Thế rồi à, Mầm nó ra nhiều lắm Đấy. Cái mầm ra nhiều lắm Đây mầm này Mầm ra nhiều như thế này Đấy Ờ, mầm bên trên đây còn ra nữa đây các bạn này, này mầm này đấy cây rất xanh tốt b bảy kia lên xong lại cho cái cán kia vào đó nữa đây ờ rễ nó sâu à ừ. đây là một vườn ổi à, với à, tổng số cây là với diện tích là bao nhiêu? Hai mẫu. Hai mẫu. 7, vâng. 7 vâng và vâng, ổi này thì ờ, thưa bạn ờ, bạn đã ừ, ờ, ứng dụng cái phân silic phát trong có có ứng dụng cái phân silic phát trong năm qua không? Đã dạ, có. Vâng. hiện tại là bên nhà vườn đang dùng là năm nay năm thứ hai từ khi trồng ấy. Vâng. Dạ. Đây. À, đây con này. À nó vào cái đường nước đi rồi cẩn thận. Đấy biết rồi, quên chọc vào. Hả? Thưa các bạn là cái ổi dùng à, phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang của nhà bà Lê Thị Ly ở địa chỉ à, vừa nêu trên thì đã dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang trong 2 năm qua. Chính vì vậy mà cây mặc dù mới 2 năm nhưng mà cây ở đây chúng tôi đánh giá là nó cao khoảng 2 mét và uh, cái thân của nó rất là đẹp uh, có đầy sức sống uh, trên cây thì có khoảng độ hai chục quả uh, là những cái quả mà sắp được thu còn những cái quả nhỏ thì nó nhiều lắm nhiều vô kể nó đang ở bên trong này chúng tôi đang phải bó vào đấy chúng tôi phải bó cái, uh, cái dây vào như này để đưa lên xe không thì là nó nhà vườn phải bó vào để đưa lên xe chứ không là nó không thì không vận chuyển về được thế và uh, trong lúc mà Ờ, cây nó đang xanh tốt như này quả xanh như này à, cây cái sức khỏe của cây rất tốt thì à, chủ vườn cũng đang chiết cành đấy ăn chiết cái cành như này đấy vậy là những bạn nào mà mua cái ổi giống này về thì lại được uh, nếu có cành chiết thì mình lại được lợi thêm một cây nữa thế và cái cây này mặc dù nó có hai năm nhưng mà cái cái đường kính của nó nó, nó phải đến độ đây tôi nắm tay vào nhé cái vòng đấy vào xong rồi để của nó phải um, bảy này cái cái cái đường kính của nó nó phải độ 5 nó phải 7 cm rồi các bạn. Nó phải 7 cm rồi đấy. Và bộ rễ của nó rất khỏe. Tức là những cái cây ổi rừng phân quân Phoenix thì bộ rễ rất khỏe, chính vì vậy mà chủ vườn đang đánh nhiều ờ, cả, tiếng đồng hồ nay vẫn chưa đánh được. Đây nhá. Và cây ổi giống này mang về trồng thì sẽ đảm bảo sống 100% luôn các bạn ạ. Hôm nay là trong cái cơn bão cơn bão gì nhỉ e, <laughs> Ezu gì đấy cơn bão đang đổ bộ vào miền trung nước ta đấy thì ờ, ở đây trời mưa gió từ suốt từ sáng tới giờ thế và chủ vườn đã đang đánh để cất ổi bán đi thì ờ, nếu như các bạn muốn mua ổi giống chiết cành hoặc là ổi đánh cả cây về làm ổi cảnh trồng trên chậu thì các bạn hãy liên hệ với À, địa chỉ à, của nhà bán Lê Thị Di với số điện thoại số điện thoại là 0968 0969 516 286 ạ dạ đây địa chỉ nhà vườn đấy à, vâng mời các bạn à, hãy, hãy đến tham quan vườn ổi xinh đẹp và quả rất là ngon giòn ngọt mã đẹp mà chúng tôi đã có nhiều lần đưa tin về cái vườn ổi này à, chất lượng đây là một giống ổi lê lê Thái Lan Ờ, quả có thể ừ, mang lại cho những cái trọng lượng quả lên tới 7 8 lạng trên một quả à, cho mẫu mã đẹp à, như đây. Đây ạ, à, chủ vườn đang hái vào đây rồi. Thì à, đây tôi có thể bóc thử cho các bạn. Những trái ổi rất là đẹp và ngon, nhìn hấp dẫn lắm các bạn ạ. Đây. Đây, những trái ổi đấy các bạn này. Đấy tuyệt vời nhá Mà bổ ra thì Em quả tôi đang ăn thử đấy kìa <laughs> Tôi đang ăn dở các bạn này Cắn mãi mà nó vẫn chưa đến hạt Tức là khi dùng phân silic thì cái hạt nó bé xíu Và cái cùi nó dày và nó rất là giòn Tiện đây tôi xin phép các bạn nhé à, ờ, à. Ờ. Đó Giòn mà ngọt vô cùng luôn các bạn Mặc dù trời mưa Đây những trái này còn nặng hơn các bạn Ở đây đây chủ vườn đây Chủ vườn đây chủ vườn đây Ngơ xin chào bà con Đi hái ổi đây Trời mưa mà vẫn phải đi hái ổi bởi vì khách mua đông quá Đây các bạn này đây các bạn này, những cái trái như thế này thì nó phải có trọng lượng khoảng độ 5 đến 6 lạng trên một quả các bạn nhé. Mang con dao đây để bổ cho các bạn xem đây các bạn này tôi này bóc tiếp nhé các bạn này ổ nhà bà Lê Thị Ly thì có tiếng là ngon các bạn ạ bởi vì dùng cái xí Civic à, Tân Phát cho nên là ngon nổi tiếng ở cái vùng Hải Dương mà có thể nói rằng vùng Hải Dương thì không có cái vườn nổi làm mà địch được cái vườn nổi này đây trái rất to như này nhưng mà trái này là chưa phải đỉnh điểm đâu dạ. bởi vì uh, bà Ly là trước đây nó sai lắm vâng. mà bây giờ thì nó lại bớt sai thì nó là nguyên nhân vì sao ạ? Vì à, có bây giờ hôm đợt này là đã vừa lấy hái xong vừa học à, vừa nãy là tôi mới hái xong hết một nửa thì bây giờ hiện tại là chuẩn bị sang lứa thứ hai vâng. cho nên là nó mới bớt quả đi một chút à, tức là nó đang ra mùa vâng. nó đang ở lứa một lứa uh, ờ, chuẩn bị sang một lứa khác dạ. thì nó mới nó mang cái con dao ra đây ừ, sai lắm các bạn ạ mà cái ổi lê thái lan này ấy, quả nó cứ từ gốc đến ngọn các bạn ạ nó nằm như lợn con đấy cho mình bổ một thử một quả đi các bạn thấy đi đây các bạn này cái nó to đấy bác cứ bổ quả đạo được bổ quả đạo được cái to này kêu lại <laughs> đây phải cần vào đây đây các bác mới nó có đưa con dao vào mà đã thấy nó giòn tôi đã thấy rất là giòn rồi đây đây các bạn này cắt luôn cái miếng này ra cắt luôn cái miếng này ra để các bạn ăn thử đi các bác ăn thử để thấy cái quả này như là của ổi không có hạt các bạn này gần như nó không có hạt này để trời đang mưa quá trời đang mưa mà khách đến mua ổi rồi khách ờ, đến để à, à, mua, cây đấy quý vị mà chúng tôi vẫn phải phục vụ đấy chúng tôi phải phục vụ tận tình giờ chúng tôi xin phép các bạn để đội mưa để ăn ổi nhá à, mình đứng gần vào đây để nghe các bạn ờ, nghe tiếng xem nó giòn như nào nhá vâng, đây này những à. ổi này rất là ngon này trắng như lê luôn vâng, mời bà nào mời các bạn nhé à. à. ngon quá Ui sao ngọt đấy nhỉ Ngọt tuyệt vời Ngọt, dạ. giòn, mềm Giòn mềm và rất nhiều nước Quá ngon luôn ừ. Không có ngọt Rất là yêu ngọt ừ. Như là nêm ừ. Đây cây đang đấy rồi Rồi đây một cây ổi đánh lên ờ, cũng rất là khó khăn các bạn ạ Bởi vâng, vì à, khi mà dùng à, cái phân bón silic à, Tân Phát Bắc Giang này thì à, cây ổi nó rễ của nó tỏa chùm nó ăn rất là sâu và rễ nó khỏe chính vì bộ rễ khỏe cho nên là à, cây nó mới mới lại sai hoa đậu quả như thế này nó mới tươi tốt như thế này các bạn nhé. Đấy. đánh cho các đại gia trên Hà Nội đây. Đánh rồi để trồng chậu đấy các bạn này. À. Cây này là dùng phân bón silic đây. Dùng phân bón silic này, cây rất vâng. đẹp này các bạn này. Đấy, sau khi đánh một hồi thì đã xong như thế này. Đấy, cành tán rất đẹp đúng không? Vâng. Cành tán rất đẹp như này. Đấy. Quả thì ờ, rất là sai. Quả to, mã đẹp. Và đồng thời lại còn có rất nhiều hoa nhiều nụ nữa. Đây trong khi quả to như này lại có cả quả lôn này. Đấy, chúng ta đã chuẩn bị được thu này có cả quả non này Đấy. mà lộc ra rất nhiều lộc ra nhiều có cả hoa đây các bạn đây có cả hoa đây hoa này hoa này là chuẩn bị đậu đấy đậu quả đấy đậu quả này lộc ra rất nhiều đấy thấy rất là đẹp và trong trong khi mà cây à, vườn ổi đang rất là xanh tốt Ờ, ừ, quả sai thì chúng ta đến với cái phần ổi được thu hoạch thì đây ổi nhà bà Lê Thị Ni đây quả to trái to các bạn này, đẹp không tì vết nhé đẹp không tì vết trái to đây vậy này thì các bạn này trái to và trái những trái như này thì nó phải sáu bảy lạng trên một trái đấy các bạn sáu bảy lạng đấy, đấy. Chào mừng ờ, cơ sở bán ổi giống của nhà bà Lê Thị Ly Vâng, xin chào ờ, các ờ, bác, các anh, các chị Hôm nay nhà em là bán ổi Giống, ổi giống các bác đại ca ở Hà Nội, ở Hà Nội đây các bạn ấy. Anh nâng anh nâng lên em cho các bạn xem biển số cái. Đây các bạn nhé. Rồi đấy Ăn xe 30 về mua giống ổi này Đấy à, Vâng đây là giống ổi Lê Thái Nam Và ờ, cái giống ổi này mà như chúng tôi đã làm video là đã đưa tin là cái ổi ờ, dùng phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang của nhà bà bà Lê Thị Ly ở địa chỉ nào đấy? xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thôn gì nhỉ? Thôn Cao Xá. Thôn Cao Xá, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Và Ổi dùng phân bón silic thì à, à, khi mà bán giống này thì bà khẳng định là nó có sống 100% không? Sống 100%. Sống 100% trăm à? ừ, Trong khi mà trên cây nó vẫn còn đang à, có cả những cành chiết này. Quả vẫn đang ra rất là sai. Quả ra rất sai nhưng mà vẫn có cả cành chiết nữa. Và nó lại có quả non, có cả hoa, có cả nụ nữa. Mà mình đánh giống như thế này thì có ừ, có đảm bảo không ạ? Đảm bảo 100% các bác. À đây đây. Đây đây đây lá cây này nhé các bạn nhé đây lá cây này đấy đấy có gửi tiền ờ, nhanh ờ, như bác gửi tiền đấy đây các bạn nhé đây này còn cây nữa mà còn đây đây quả đây các bạn này quả là bọc cây trắng đây cái thân cây của nó rất đẹp như này đấy cành lá thì là vì cho nên xe bảy chỗ nên là phải buộc kỹ rồi đấy nhưng mà thân của nó rất đẹp nha đấy thân này và được bọc trong cái bầu như thế này đấy bạn nào muốn mua ờ, ổi giống mà cây đã có quả rồi để về có quả ăn liền thì uh, hãy liên hệ với uh, với địa chỉ của bà Lê Thị Đi nhé. Cây tiếp tục này đưa cây tiếp tục này đưa cây thứ ba ra các bạn nhé vừa được đây này. cho vào thử xem vừa cây ổi đây Thái Lan dùng phân bón sinic cân Phát Bắc Giang là ừ, nó rất đẹp như này các bạn này đây trong lúc ờ, cây vẫn đang đeo quả to như này các bạn này đây quả to nhé Đấy, lộc nhiều này nọc nhiều này đấy, nọc mà phải cắt bớt đi đấy các bạn chỉ tôi đi cái đường uh, ven cao tốc tôi đùa khổ như là gì không đi được đường gom à đây quả loài vẫn còn này đường gom xấu như bọn em đâu đi chỉ đấy được đi đường gom sao là khổ thế mầm của nó vẫn ra quả bọn em đi là không có đi được nhông có cây này là nó lẩy lọc này ra quả luôn này nó lẩy lọc à. những cái lên lẩy lọc này là ra quả luôn đúng không vào đấy vâng, cái lẩy lọc này là nên à, là ra quả luôn cứ gom một tô đi à. theo tuy tuy cầm mấy cái mầm dơ lên cái để cho các bạn thấy là cây ổi này đang rất là xanh tốt và nó đang có quả này đang có hoa có hoa kìa hoa. cái về bác trồng cây đây đấy nhá hoa này Ủa, sao lá quá nhỉ đi cái đi đi đi con đây rất nhiều bạn Dạ Xấu thì bắt từ từ cũng cho Đấy Thế bây giờ là đang đưa lên Sao sâu vô gốc vào trong hình như đóng cửa Đưa đứng đưa thẳng lên trên đi nhé Sâu vào gốc vào trong sâu gốc vào đầu Chắc hẳn đầu vào đi Đâu không đóng cửa đưa lên đi lên đưa đi đây là sau khi mổ được đánh xong thì à, cho lên xe và được đưa về Hà Nội để trồng. Và đây là một cơ sở bán giống ổi à, rất là uy tín.